y phục của các bạn trong cái ngày đám cưới đúng không dạ không phải dạ không phải rồi sao Trời bây sao? giờ mà đoán, đoán đến cái mức gì mà không được nữa thì mà chỉ coi mặc đồ kinh mặc đồ xong hỉ kìa anh giới à. thiệu về mình đi chào anh quốc thuận cũng như chị hồng vân tên đầy đủ của mình là bố đức quân đang là nhà đào tạo về thiết kế tóc kinh doanh dịch vụ à, salon tóc làm đẹp Tuổi của Quân là bao nhiêu rồi? Dạ, hiện nay là tuổi em là 39 tuổi 39 ừ, dạ. tuổi Quá dạ. trẻ Chuyên về tóc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi Rồi, thế còn em? Dạ em xin giới thiệu em là Võ Thị Thùy Vân Em 32 tuổi Là cũng đang là trợ lý bên ờ, ngành tóc cho ảnh luôn à À, hai vợ chồng là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được 13 năm rồi 13 năm dạ. có em bé chưa ạ dạ coi hiện tại là em có năm bé à ờ. năm cô công chúa luôn ạ dạ. ngũ long công chúa luôn ngũ long công chúa wow. Dạ. wow. cưới nhau được 13 năm hả dạ rồi đẻ tới năm đứa coi là cái đứa đầu tiên á là tụi em sanh vào lúc tụi em bao nhiêu tuổi em cưới năm 19 tuổi thì năm 20 là sanh bé đầu à tiếp tục 10 là dạ. mấy năm nữa Cứ lai rai là dạ, năm một dạ, đứa đúng rồi em lai rai ờ, sanh năm bé là 8 năm năm bé thật sự là em với lại chồng em là định sanh hai bé đầu thôi bạn thứ ba là chỉ là ngoài ý muốn thôi lúc đó là thật sự là hai vợ chồng cuồng cái bộ phim nhà có năm nàng tiên lắm luôn á à dạ wow. phim đó dạ. vợ tôi làm sản xuất vợ à, tôi sản xuất liên sản xuất liên sản xuất ông thầy chủ nhiệm của chị là thầy trần ngọc giao đó ơi, là đạo thầy diễn ơi, cái thầy phim đó có fan hâm mộ thầy thầy ơi bộ phim của thầy mà ra năm đứa con năm đứa con gái đó nhà có năm lần tiên luôn đó thầy rồi dạ, sao nữa nè ừ, lúc đó thì hai vợ chồng thì cũng mê thì mê nhưng mà mình cũng không có nghĩ là mình sẽ được trọn vẹn giống như vậy ừ. thì ờ, bạn thứ ba thì sanh ngoại muốn lúc mà sanh bạn thứ ba thì mình cũng không có được biết giới tính ừ. bác sĩ giấu cho đến cái lúc mà mình sanh luôn á sanh bé thứ ba xong là cỡ 3 năm sau tiếp cũng có thai ngoài ý muốn nữa <laughs> thì cứ mình cứ theo cái thuận để sanh tự nhiên thôi thì lúc đó là cũng dự định là sẽ ngưng không sanh nữa nhưng mà hầu như là khách hàng cho đến người nhà bạn bè mới nói là thôi ờ, sanh đại đi biết đâu bé năm thứ năm này là gái ừ. thì là thật sự là rất là đẹp ừ. mà trai gái gì cũng được lắm thì ừ. bạn thứ năm là hai vợ chồng mà cố tình để mà dạ. đứa gái hay quá ha dạ, ra coi như vũ long công chúa thực ra là bốn đứa là tứ đại mỹ nhân rồi đó. bây giờ phải quay vòng lại 19 tuổi bả làm đám cưới dạ. gặp nhau lúc bao nhiêu tuổi Bây... và gặp ở đâu đó ừ. bây giờ các bạn hãy quay ngược thời gian trở lại với tuổi thơ ừ. cái tuổi mà mới ừ. lớn đó, đó. Dạ. thì các bạn lần đầu tiên này gặp nhau là ở đâu và có ấn tượng như về nhau cái lần đầu tiên thì ờ, gặp bà xã ở ờ, một cái ờ, cánh đồng à, dưới ánh trăng Đó, thì cũng nhìn cô ấy thì cũng dễ thương em đi đâu mà ra đồng à, đi, đi, đi đâu xuống. mà ra đồng mà lúc buổi tối trăng rằm lúc đó thì mà đi xuống với một nhóm bạn xuống dưới ừ. đó thì ngồi chơi ở cánh đồng thôi thì à, bà xã ở đâu xuất hiện lúc đó thì à, nhìn thấy cô bé này cũng dễ thương có vẻ bén lẻn thì mình cũng chú ý thì cô ấy mời mình à, ăn bánh ăn trái cây thì mình tối thì nó cứ mờ mờ mờ mờ, ảo vậy đó. hỏi là cánh đồng ở đâu cánh đồng ở dưới khu gò dấp khu gò dấp <laughs> dạ, là cũng trực thuộc thành phố hồ chí minh mà dạ, đúng không đúng rồi dạ bạn đi xuống đó bạn đi nhậu không bạn làm không gì? đi chơi đi chơi nhà bạn thôi. đi chơi nhà, nhà em là ở gần đó dạ không ờ anh kể sai tự nhiên em xuất hiện giống ma quá bởi đó bởi vậy đó nó bị confuse vậy trời nó giống như phim liên quan chứ gì á chị em không biết tự nhiên có con bé tóc vàng đi đến trăng mờ mờ ảo ảo đến anh đang bánh được <laughs> anh kể sai rồi thật sự là bạn của anh ừ. cũng là bạn của em ừ. hôm đó là em mới qua nhà bạn em chơi thì anh cũng vô tình anh đi qua chơi thôi thì lúc đó là chỉ có bốn người thôi là luôn em cả anh luôn á là bốn người ngồi ở ngay cái đường mương thôi ngày xưa thì không có đèn đường ừ chỉ là nhìn thấy mặt qua nhau cái ánh trăng thôi cứ ừ. mờ mờ ảo ảo vậy đó em nói lịch sự là em có bánh em cũng có mời ảnh nhưng mà anh cứ ừ. nghĩ là em thích ảnh ờ tao đã thì khúc này thì cũng phải thừa nhận rằng là trong cái thời điểm đó đó thì em cũng khá là thanh tú tình trạng lúc đó thì mấy cô thích em cơ cái cảm giác một cái chàng trai mới lớn vậy tự tin thì có nhiều cô gái thì cứ nghĩ là à, ai đó thích cũng chỉ bị mình thích tôi là bình thường à. cái kiểu kiểu như vậy yes, đấy cứ nghĩ là cô ấy thích mình thôi thì uh, lúc đó thì bắt đầu mới đeo đuổi đi theo mới đầu tiên lần đầu tiên là đi theo kêu em nhà em mà gần đây không kiểu gẹo gẹo vậy đó anh à, đưa em về nha em có ấn tượng gì về quân không dạ không lúc đó em mới chia tay bồ đường tháng <laughs> em nghĩ ổng lắm nhưng không được ổng thích ổng luôn không tại nhìn ổng già lắm tại vì anh lớn hơn em bảy tuổi mà thời điểm đó là chính xác là em mới ờ, bước qua khỏi tuổi 15 à, dạ. đúng ờ, rồi ờ, mười gần mười sáu tuổi ông nói đó nhiều cô gái thích ông lắm dạ thành ra là lúc ảnh cũng đang làm người mẫu nữa đào hoa ừ. rất là nhiều con gái đeo đuổi ảnh nhưng mà xui ảnh là cái cô này ảnh cũng không thích ảnh khi nào thì em mới thấy ảnh có một cái điểm hút em cũng không có biết rõ là cái thời điểm nào là em thật sự là có cảm tình với ảnh cho đến khi mà hai đứa về làm chung một tiệm á em mới cảm nhận được á là cái sự chân thành của ảnh ừ. thì lúc đó là dạ. sau cái lúc mà đêm ờ, đêm trăng trên đồng á là bao nhiêu lâu tầm cỡ năm sáu tháng năm sáu à, tháng sau là, là mới mùng là tiệm của ai tiệm của em hả à, tiệm của em mở ra thì em cũng muốn hướng tới cái là sẽ cùng với bạn này sẽ làm chung với nhau à. à đó. đúng đó là em đã thích cổ rồi đúng không và thì... cái ý định làm chung là của ai là người khởi xướng ra em là người khởi xướng tại vì mục tiêu của em á là là cũng muốn mở tiệm nó vừa có một cái sự thích vừa thứ hai nữa là nó vừa có liên quan tới cái việc mà mình làm nghề mình mở tiệm ra thì có một cái cô bé rất là giỏi thợ phụ như thế này có thể hỗ trợ cho mình được thì nó giống như là giáp vào cái công việc nữa thì ừ. nó sẽ ừ. thuận lợi à. hơn à. nhưng mà sao em biết cổ giỏi em có đi ờ, tới chỗ cô ấy gội đầu chỗ cô ấy làm á em có à, dạ. lúc đó là em đã làm ở một cái tiệm mà ờ, uống tóc rồi dạ nhắc tới phần đó em hơi bị quê nghĩa là sao em cái, sao? <laughs> cái lần đầu tiên mà anh tới thì nói chung bản năng là em đã không thích ổng rồi à. Ờ. mà ổng tới ngay cái giờ mà em chuẩn bị em đi về ổng canh còn cả 10 phút nữa ổng mới tới à. mà tới làm gì em gội đầu à. em muốn ráng em gội mà nói thiệt chứ massage mặt cho ổng mà nhìn muốn mắt lắm ức ừ. cũng khó chịu lắm cũng phải ráng mà làm thôi à, à. xong rồi lúc mà làm xong thì anh có bo mà cái thời điểm đó là 10.000 giấy là vẫn còn ổng bo cho em cái tờ đó mà ông vừa bước ra khỏi cửa ông phóng xe ông đi rồi là em thấy tờ nó muốn rách làm đôi gì đó đến khi nào thì ổng tỏ tình với em và chính thức là của nhau có những cái động thái sơ sơ nó cũng na ná giống như tỏ tình trước khi mở tiệm rồi à. ừ. mà có lãng mạn không nhà dạ không khô queo à dạ không cô yêu cô yêu hả dạ. sao ông sao ông nói sao trước khi mở tiệm là anh có mời em uống cà phê không hiểu sao mà tự nhiên anh ờ, có có hôn môi em nhưng mà tự nhiên em nhìn thẳng mặt em sợ em bị hình dung ra cái mối tình trước á ừ. nó không có được chân thành ừ. em có khóc lúc đó là mình có cảm tình với cô ấy ừ. nhưng mà à, cô ấy thì à, có một cái mối tình mà gian dở đó nghe cô, cô ấy nói một chút về cái tình cảm à, giữa bạn trai cũ và sau đó thì cô ấy khóc không biết sao tự dưng cái à, trong cái người mình nó có một cái cái gì đó nó giống như vừa thương mà vừa có một cái cảm xúc rất là khó khó khó diễn tả nhưng mà nó hơi nhói trái tim một xíu thì mình mới ôm cô ấy vào lòng thôi sau bữa đó là em mới quyết định là tìm sao là mở tiệm để mà hai đứa yeah. Dạ. về chung ờ, một chỗ oh, đúng không yeah. Dạ. đúng không chính thức là để tỏ tình để mà về làm vợ anh nghe là như thế nào có lãng mạn mua một cái à, nhẫn thực ra cái nhẫn đó là xác định trong tư tưởng là cặp nhẫn đó là sau này nếu có bạn gái là sẽ sẽ sẽ đeo một cái là đeo tay một cái đeo ở trong cái dây chuyền cổ à. lúc đó thì mình cũng không nó không biết nói gì lúc đó cũng rất là nhát kêu bây giờ anh có mua cặp nhẫn này thì giờ em à, đeo, đeo chung với anh có làm vợ anh không không có lúc đó chưa lúc chưa xác định là cưới lúc đó thì cũng vẫn là đôi mưa thôi thì lúc đó em mới có hăm mấy thôi sau đó thì bao lâu thì mới cưới nhau dạ ba năm sau thực tế mà nói rằng tụi em à, chưa có cưới nhau khi có con mà tụi em có con rồi mới xác định là là, là đến với nhau trong cái giai đoạn mà tuổi mới lớn lên rồi hai đứa chỉ là công việc với nhau sau đó thì phát sinh khi mà có baby thì bắt đầu mới về nói với mẹ trước là ở mẹ mẹ con giờ lỡ có em bé rồi giờ làm sao mẹ cũng la cái mày giỡn mày gì này nọ là mẹ em hay là mẹ, mẹ em mẹ em nhờ ba mẹ người lớn ờ, nào xuống với bên ngoài để bắt đầu nói nói cho hai bên em về nói với má là con đã có bầu dạ má kêu là bây giờ có thì mình cứ cưới thôi ờ. ờ. rồi 19 tuổi là 18 tuổi lấy ông hay là 19 tuổi lấy ông dạ, 19 trẻ là 18 19 19 19, 19 cưới là 20 em xanh bây giờ qua cái, Thôi, cái phần, phần nói xấu đi kể xấu dạ. nhau mười mấy năm đó bây giờ nè tật xấu của ông quân này ông có nhiều hay không cũng cũng nhiều á cũng nhiều đó dạ đúng rồi rượu chè không có thuốc lá cũng không gái gú cũng không nhưng mà anh hay bị làm cho em hay bị rối não ở nhà là em hầu như là quay quần với lại mấy bé cũng hơi chóng mặt ừ. em muốn là buổi tối là hai vợ chồng lấy xe đi dạo ờ, nhẹ nhẹ rồi nói chuyện ờ, cho thoải mái tí xíu nhưng mà hầu như là lúc nào anh cũng bị áp đặt vô công việc ban ngày là anh đã làm công việc rồi nhưng buổi tối về là vẫn nói chuyện về công việc với vẫn mình công việc. mà nói dạ, với ai dạ nói với em trời ơi ừ. cho nên là đầu não hay bị căng lắm căng thẳng đâm ra mình hay cọc với nóng tính và em cũng có sửa đổi rồi chứ thời gian trước là em giống như con trai vậy đó gia đình mà có nhiều con á hầu như lúc nào là cái miệng em phải nói liên tục mà ừ, không bao giờ ngưng được hết nhắc đứa này tới đứa kia mà. dạ đúng rồi em làm luật sư miết mà ừ. về nhà có chơi với con không dạ có ừ. hầu như là có à tham công tiếc việc dạ không? áp lực công việc á về mình giống như là một nơi mà để xả stress vậy đó ừ. mình cũng không có dám nói lại phải chịu đựng mới ờ. một ngày nào đó mới cái mình bùng phát ra xong cái là cãi nhau cũng có viết giấy vài lần ừ và còn tật xấu gì nữa nè hay ngủ bất chấp mọi lúc mọi nơi tại mệt, mệt quá, quá đấy làm việc đó. nhiều quá rồi, làm quá, việc làm tay chân rồi làm đầu óc nữa ờ. cho nên ờ. làm xuống là ngủ liền rồi gì nữa rồi có ừ. lãng mạn không hay là khô khan về sau này anh có lãng mạn một chút thôi chứ còn thời điểm trước á là anh ít khi nào mà quan tâm đến cái cảm xúc của em lắm giống như là đi đến tiệc tùng hay là cái gì đó mà em mang giày cao hay là sao đó là cứ để cho đi em nói anh ơi em mang dép cao đợi em tí trời đi chứ cho cực vậy khi em sinh mà em có rơi vào cái trạng thái mà giống như mình bị trầm cảm sau sinh không hình như là không có em chỉ bị stress cho nên em bị lên ký một thời điểm mà mấy tháng trước thôi lúc đó là sinh đứa thứ mấy dạ thứ năm hồi à. tháng năm vừa rồi là em bị stress em bị lên ký em bị rối loạn nội tiết tố à. em không có kiểm soát được cân nặng của mình là phì lên đúng không dạ phì. đúng rồi cái thời điểm đó là em 73 kg cứ mỗi lần em buồn là em ăn thôi nhưng mà em giảm bằng cách nào em uh, vô được một cái lớp học may mắn là mấy anh chị chia sẻ để em cảm thấy yêu đời hơn yêu bản thân hơn em ăn ngược trở lại và trò chuyện với mọi người nhiều hơn những người mà bị tăng cân là do stress á mình hết cái stress đó thì tự động cái cân nặng của mình nó sẽ bớt đi Ồ. nó giảm đi cái giai đoạn đó quân có hiểu được cái cảm xúc của vợ mình hay không cũng hiểu được cũng ờ, đoán được là khi mà đông con như vậy thì vợ sẽ có một cái áp lực em cũng không nghĩ là vợ em trầm cảm nhưng mà có thể cô ấy không biết luôn lúc đó là khi mà cô ấy giận bất cứ một cái gì đó là cô ấy sẽ khóa hoàn toàn máy nếu mà có một cái cãi, cãi vã hay một cái tranh luận nào đó thì cô ấy luôn luôn cắt gỏng cáu gắt nhưng mà nói là em đang đang dùng rất là ngôn ngữ rất là cao đó mà cô ấy không nhận ra và mỗi lần tranh luận như vậy là cô ấy thường thường là tắt điện thoại và chặn luôn facebook và chặn tất cả mọi cái thông tin để gọi đến chuyện của hai bạn á thật sự là hai bạn mà sống với nhau cho đến giờ phút này là mười mấy năm mười ba năm rồi là quá hay luôn 19 tuổi đã là vợ rồi 20 tuổi là mẹ mà không phải là mẹ một lần là mẹ tới 5 lần trải dài cả một cái thanh xuân cái hiện tượng là khóa ờ, điện thoại khóa Facebook là đó là một cái dấu hiệu mà bạn bị stress quá mức đó là cái mà em cần phải lưu ý cái việc này ngược lại cái dở của vân là vân không chịu nói đó là cái quyền lợi của em em là mẹ của năm đứa nhỏ quyền lợi của em quá nhiều tại sao em không đòi hỏi bắt đón ý trời ơi làm mệt thấy mồ luôn bao nhiêu việc giờ bắt đón ý nó chắc chết á mình stress một thì chồng mình cũng stress một đây sẽ là cái thời điểm rất là thích hợp để mà nói với vợ nói mình những cái điều gì đó cái... hôm nay thì à, anh rất là vui khi mà đây cái chương trình này thì anh cũng à, hiểu được cái à, nỗi lòng của em thì anh thực sự là biết ơn cũng như là anh muốn rằng là vợ chồng mình sẽ chia sẻ với nhau em hãy cứ nói những cái điều mà em muốn đối với anh anh sẽ đồng hành cùng với em và thời gian tới thì anh sẽ dành thời gian nhiều hơn cho em và mỗi buổi tối anh sẽ dành thời gian để chở em đi chơi để bù lại cái tuổi à, thanh xuân mà em đã phải à, chạy qua ừ. đã bị thiếu hụt thôi mình à, có nhau đứa nữa nha anh cũng chịu khó đồng hành với em và con á thì em nghĩ em sanh 10 đứa cũng không sao hết trời ơi dễ thương quá nó rất là lãng mạn cảm ơn dạ cảm ơn vương nghe cảm ơn chị cảm ơn vương nghe cảm ơn vương nghe dạ con xin phép gửi lời chào đến cô hồng vân à, chú quốc thuận ừ. cũng như là tất cả quý khán giả đang xem chương trình à, vợ chồng son ngày hôm nay ạ à. Dạ. yeah. Con tên là Nguyễn Minh Hoàng, hiện tại con là ca sĩ tự do ừ. Dạ Hàng nay bao nhiêu tuổi Hoàng? Con ha, 35 tuổi 35 tuổi Trời 35 quá. sao trẻ quá chị Một Trẻ thiệt Dạ Trẻ giống một cái người ca sĩ ở trong uh, showbiz mình nè à. Đan ta? Trường Tương có công nhận không? Dạ Có liên quan gì đến Đan Trường không? Thực sự thì uh, con đã từng tham gia những chương trình về uh, hóa thân thành ca sĩ uh, ca sĩ thần tượng của mình đó là anh Boy Đan Trường Ồ oh, vậy hả? Không bạn này bạn nói rồi mình mới thấy cái cái nét mặt của bạn cũng nhăn nhác đang trường cái giọng à, hồi nãy lúc mà vô ờ, chương trình á dạ. mình yêu cầu uh, các bạn uh, trang điểm á dạ. đừng có xịt keo làm tóc để hai mái giống như anh bo luôn <laughs> trước đây con cũng có đã từng uh, để hai mái rồi ừ. nhưng mà anh đang trường để hai mái nhìn đẹp lắm mà ừ. con để hai mái nhìn nó bị sai sai bị lội lội đúng không <laughs> dạ. rồi thôi để để dành hai mái đó cho cho chú dạ dạ à gì vậy phản ứng quá vậy hả quá là phản ứng đi không biết <laughs> máy đâu mà để cho em trời ơi để tôi cho mọi người coi tấm hình tôi để hai máy để mọi tôi người thấy rồi hết hồn mày ơi xin cha cha cha đúng rồi đó đâu bây giờ hoàng hoàng hát thử lại cái hồi mà hoàng hóa thân thành ca sĩ đăng trường đi một hai câu thôi À, sau đây thì con xin gửi đến mọi người một đoạn trong ca khúc à, Tình khúc vàng Anh nghe mùi hương trên tống quen nồng nàn Anh nghe tình em nghe tình em chứa chan anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người Đời hé môi cười Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng Cùng anh chiều sang Nhắm mắt lại là cứ tưởng đang trường xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son không? Đáng yêu, ừ rồi, mời dạ, em à, Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào ờ, khán giả à, Con tên là Mai Thị Diễm Phương năm Con sinh năm 92, năm nay con 30 tuổi Con mới sinh em bé được 5 tháng à. Dạ, hiện tại thì con đang ở nhà chăm em bé à. Nhưng mà trước đây là Mai Diễm Phương, Phương nha con đừng nói là con cũng mê cái cô mai diễm phương mai diễm phương bên hồng kông dạ đó. Dạ. Oh. cô bên bên hồng kông là mai diễm phương con là thêm chú thị nữa trước đây thì con làm trong công ty giải trí của à, của hệ thống uh, nhà hàng karaoke Kingdom. Rồi như vậy là biết tại sao họ quen nhau rồi. Sao? Em biết. nữa hả? <laughs> Ông này ông đi hát karaoke, à. ông đi hát karaoke và ông gặp cái cô này à. và xinh quá. Họ bắt đầu lấy số phone cho nhau và ổng chủ động ổng cua bà này và dính luôn, đúng không? Vậy không đúng. Vậy không đúng. <laughs> Quá bởi dạ. làm ông mụ tôi. <laughs> Thực sự hai tụi con uh quen thì chỉ mới quen thôi nhưng mà đã biết thì đã biết từ rất lâu rồi Ồ. thực sự thì trước đây còn là quản lý quản lý chung hệ thống của ờ, phương làm luôn đúng à? dạ đúng ừ. rồi oh. phương vào thì phương ờ, làm vị trí là lễ tân ừ. dạ ừ. thì hai đứa gặp nhau thì ờ, ở chỉ ở mức đồng nghiệp với nhau thôi và con thì cũng chỉ xem phương là đồng nghiệp và giống như những bạn Ừ, nhân viên trong đó và những đứa em trong đó thôi không có để ý nhiều mà cũng thấy cô bé này à, cũng dễ thương cũng xinh và cũng có chút cảm tình gì đó thôi nhưng mà không có đi xa hơn phương phương con có cảm mến anh không dạ không <laughs> thấy chưa không có đứa nào cảm mến đứa nào hết trơn cái trọi á ủa sao kỳ có nghĩa là hai hai đứa tụi nó biết nhau từ rất lâu rồi nhưng mà yêu nhau thì chỉ mới đây thôi Lúc con vô làm Kingdom là 2014 rồi ừ. Nhưng mà thực sự thời gian đầu vô Kingdom thì con còn trẻ con lắm thực sự là lúc mà mới vô làm á thì môi trường mới mà với lại nhân viên mới thì cũng được nhiều người ừ. để ý chứ không phải ừ. là chỉ một mình hoàng để ý thì lúc đó cũng chả để ý gì đến hoàng đâu trong cái thời gian đó là con đã có người yêu chưa dạ lúc mà mới vô làm kinh kingdom thì con chưa có người yêu à. dạ rất nhiều anh để ý à, dạ à, mà còn... Chứ không phải chỉ một mình anh hoàng quản lý để ý đâu đó bây giờ hoàng nè dạ. lúc mà trước khi con gặp phương á thì là con đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi thời đó là còn trẻ ừ. nên cũng yêu rồi chia tay cũng nhiều lần có nghĩa là một người nhưng mà mà chia tay rồi yêu lại dạ. câu hỏi là tụi con làm chung với nhau bao lâu thì tụi con bắt đầu có cảm tình với nhau à, sau đó là đã kết hôn mỗi à. đứa đã tự tìm cho nhau một cái uh, hôn nhân ừ. riêng của mình à, à, à. con con đã đứa được bao nhiêu năm thì là ly dị con thì ờ, uh, 6 đến 8 tháng thì là con ly dị. dạ đúng rồi con con, con thì được 4 5 năm á ồ như vậy có nghĩa là này cái này đó mới là cái mấu chốt đây nè con chia tay trước dạ lúc đó là phương chưa có chia tay dạ đúng rồi không? dạ đó à, thì nhưng à... mà tình trạng của phương là như thế nào ly vâng. hôn nhưng mà có con không dạ có con có à, một à, đứa con, con đứa năm nay cũng 4 tuổi rồi rồi các bạn gặp nha gặp lại nhau ở đâu phương lúc đó là phương ờ, đã ờ, trong tình cảm là đã đã đã đã, đã ừ, gọi là ly gần sắp ly hôn rồi ừ. thì con có ờ, nói chuyện anh em thì lâu ngày không gặp lại ừ. dạ cũng nhắn tin qua nhắn tin lại vậy đó nói chung là con cũng khuyên nhiều tại vì con cũng đã từng có gia đình và cũng đã hiểu được cái cảm giác là mất đi một người thương yêu của mình và mất đi một cái gia đình hạnh phúc thì mình uh, cũng đau xót lắm nhưng mà thực sự thì phương cũng uh, không thể nào hàn gắn lại được không cứu vãn được không cứu vãn được nữa ok còn phương thì sao sau một thời gian gặp lại hoàng thì phương thấy hoàng có một cái gì đó khác hồi trước á con với anh hoàng làm chung với nhau á thì nổi tiếng nhất trong hệ thống luôn là cứ gặp nhau là cà khịa với nhau à ai cứ ai là người khịa người kia không hai đứa hay khịa qua khịa lại vậy đó ừ hậu hết dịch đợt đầu tiên á, thì khi mà gặp lại thì lúc đó tâm trạng của con cũng không có được vui lúc đó con buồn bã và cũng ít nói đi cũng con cũng chả khịa gì hàng hết hoàng cũng hiểu thì sau thời gian nó gặp lại thì anh hoàng cách cư xử khác hẳn nhẹ nhàng hơn rồi à, chín chắn dạ, hơn dạ, khác so với trước đây hơn, chín dạ. chắn nhường nhịn hơn dạ đúng rồi người đàn ông đó một lần đổ vỡ đó em ừ. dạ đúng nhưng rồi. mà hoàng thì sao thì hồi xưa thì phương rất là trẻ con có thể nói là rất là trẻ trâu <laughs> có thể nói là rất là trẻ trâu nhưng mà sau đó là gặp lại phương thì à, cảm nhận phương là một người à, phụ nữ yêu gia đình chững chạc và chín chắn hơn sau cái đó thì bao nhiêu lâu thì tụi con ờ, đi đến chuyện hai đứa kết hôn Dạ, cũng một năm Con là một người rất là thương con nít Phương thì có um, bé Sonic nít trước năm đó ấy. Hồi xưa Phương cũng hay dẫn lên chỗ làm Thì con cũng gặp nhiều lần Con cũng mến, quý mến ừ. Thì lúc đó con cũng hay uh, chọc chọc, dẫn dẫn, Con nói Phương là đi chơi, dẫn theo Sonic chơi Hai đứa có đứa nào chung chưa dạ, dạ có, có bé được uh, 5 ờ, tháng trai luôn hai đứa con trai dạ dạ đúng rồi à, một đứa con chung rồi một đứa là con riêng đó thì không biết rằng là ba hoàng cái tình cảm của ba dành cho hai đứa con nó có cái gì khác nhau dạ thực sự đối với con thì cái quan điểm là không có ờ, phân biệt ra cái con chung hay là con riêng gì hết trong đầu con lúc nào cũng suy nghĩ sunit đó là con ruột của mình mình phải là cùng nhau để mà nuôi dạy con người phụ nữ mà đổ vỡ trong hôn nhân rồi á thì khi mà bắt đầu lại mà đối với một người mà đã có con như con nữa không thể nào mà vì tình cảm của mẹ mà chọn cái hạnh phúc thì con phải nghĩ cho con của con nữa ừ. thì trước khi bắt đầu với hoàng á thì con cũng nghe nhiều dư luận trái chiều lắm có thể là bây giờ hoàng lấy lòng con thương nít để lấy lòng con rồi sau này hoàng sẽ khi mà được lòng của con rồi thì sẽ không thương nít này nọ nữa thì lúc đó con cũng suy nghĩ rất là đắn đo con cảm nhận được cái tình cảm mà hoàng dành cho sonic là tình cảm thực sự ừ. chứ không phải vì mà lấy lòng mẹ mà chiều chuộng hay là yêu thương sonic thực sự là con cũng rất là yên tâm về sau này là không có cái tình trạng mà uh, cha dượng này nọ cái kiểu hoặc là con chung con riêng à, tỏ tình trước cô ấy á, thì có lãng mạn gì không Thực sự con chưa nhận được lời tỏ tình nào hết. Trời nhưng mà sao lại lại chấp nhận vậy đồng cảm rồi cảm nhận rồi thấu hiểu nhau vậy đó à, chứ yeah. Dạ. thực sự chưa nhận được lời tỏ tình nào có cái cái tụi con có gặp trường hợp này không như hai đứa là uh, đã có cái gia đình riêng rồi xong rồi đến với nhau cái đến nó cũng nó cũng rất là nhanh nó cũng rất nhiều cảm xúc nhưng mà rồi đến khi á, mà đụng gọi là cọ sát với nhau rồi thì cũng cực kỳ hay có nhiều mâu thuẫn phương bà này <laughs> vợ con bà rất là gọi là dễ bị xúc động ờ. rồi dễ bị tự ái rồi dễ bị uh, tổn thương ừ. nên uh, mà bị tổn thương một cái gì nhỏ nhỏ nhỏ thôi là bà rớt nước mắt ừ. mà đối với con thì con thấy phụ sợ. nữ bị rớt nước mắt là con bị yếu lòng con sợ dạ, rồi luôn sợ dạ ừ. nên lúc nào mà có chuyện gì xảy ra con là người xin lỗi trước im lặng con không dám nói gì hết ừ. mà trong khi con im lặng thì bà này cũng im lặng luôn và <laughs> không có nói gì hết chỉ giận à. thôi chứ chưa đến cái mức mà gọi là ờ thôi chia tay luôn đi là chưa có đúng không có không dạ có dạ có dạ có, có rồi chia tay mà ai, ai bên nào chắc cũng cả ngàn lần có chắc cũng cả ngàn lần có <laughs> vậy hả dạ tại vì tính của con á dễ giận dễ lẫy lắm mà mỗi lần mà con giận con lẫy là hả thôi cảm thấy không hợp thôi chia tay đi ừ. nhưng mà vậy như là nó chỉ nói lẫy là tại vì trong lòng con đinh lúc nào cũng đinh ninh là không chia tay được đâu tại ừ. vì hoàng ví dụ con mà làm ầm lên là lúc nào hoàng cũng nhường nhịn con hết á ừ. nên vậy như là cái đó cũng là một tính xấu của con con cũng ừ. biết cái đó là tính xấu nhưng mà được anh chiều á nên lúc nào con cũng làm lẫy như vậy á làm cho anh sợ vậy thôi xong rồi uh, kể xấu nhau đi mới vui nè nó có thật xấu nào lòi ra không à. mà ừ. bả chỉ được chỉ có cái là một ngày 24 tiếng mà bả ngủ tới 12 13 tiếng lận. <laughs> Mới sinh nó cứ ngủ. Lúc mà hai đứa về là lúc đó là lại là dính con, bầu. Con mà bầu. Cái dòng mà dính bầu ngủ dữ lắm mọi dạ, người, dạ. hoàng luôn tại vì lúc mà con có bầu là lúc đó đang dịch phong tỏa thành phố đâu có đủ đi đâu đâu. đâu đúng không? dạ đúng rồi suốt ừ. ngày dính nhau 24 trên 24 à, ờ, bây giờ tật xấu nè dạ bà rất là cọc cằn bà nói chuyện giống như là không có ờ, bị ngang như con cua vậy đó mà bà nói đúng thì phải là đúng mà sai cũng phải là sai à. rồi ờ, không được cãi lại dạ không được cãi lại mà có cãi, cãi lại là bà, bà giận <laughs> bà giận là mình thua dạ. rồi cốt là cốt con cua cốt cà mau đấy chị <laughs> dạ. rồi sao nữa sao nữa nè nóng tính cọc cằn nữa mỗi lần ờ, con hỏi cái gì cái mà bà đang bà đang mà khó chịu một chút là hả bà, bà sạc bà, bà sạc lại không? nạt lại ví dụ bà nạt sao nè nạt thì cũng không phải là nạt mà dạng như là nói chuyện hơi gần giọng một xíu chứ không có được ngọt đi. ngào như người không có hình dung nó được anh ăn sáng chưa không lẽ giờ này chưa ăn không lẽ giờ này chưa ăn dạ. <laughs> vậy đó hả vậy đó dạ dạ em ăn rồi em ăn à. rồi anh ăn đi à. hay ừ. sao đó những lễ gì chưa ăn à, ờ, dạ, hỏi dạ, hỏi ngược đó hỏi, dạ, ngược, hỏi ngược lại, lại dạ ừ. hỏi làm mình Vậy cục hứng rồi đó dạ ngang ngược thêm cái là bả mà đói bụng lên bả cọc tính tấu đói dạ không chịu nổi luôn tấu đói <laughs> ai, ai, ai, ai vậy ai vậy ai ai chỉ ai vậy ai chỉ quay phim hướng ờ. đó đói ai cũng xấu dạ. Ờ. dạ. dạ ở nhà rồi ai nấu nướng bà nấu nướng nhưng mà ừ. con là người nếm thức ăn ờ. <laughs> à. bả nấu nhưng mà không giờ bà nếm thức ăn hết trơn á sao kỳ á dạ. Hương dạ con không biết sao nó mỗi lần mà biết con chế bí này nọ xong cái kêu anh ơi ra nếm giùm em bởi vì ổng mà nếm trễ là đói bụng những cái mà cái tánh xấu của vợ của vợ thì ờ, cũng nên thay đổi vợ giận con á nên uh, nói ra nói ra giận những cái gì nên nói ra mỗi khi bà giận cái bà im không, để cho tự đoán là được cái gì nhiều khi mình giận mình cũng biết mình giận cái gì ừ. lấy gì mà người ừ. bên cạnh đoán được dạ nhiều khi bà khát nước bà cũng, cũng giận con nữa ừ. rồi à, khi mà giận á, là phải im im lặng con mong muốn vợ con thay đổi cái gì để cho vợ con trở thành một người vợ hoàn hảo nhất dạ ừ. khi mà giận thì uh, mau nguôi giận à. cứ để một lần giận là phải ờ, con phải ra sofa con nằm à. dạ. không mau được ôm vợ dạ ừ. con lại con con con con chọc chọc rồi con uh, con khiều khiều con làm què trước không được lúc nào bà cũng cọc nên con biết ý vậy là con sẽ im lặng qua một đêm cái bắt đầu ngày mai cái con khiêu khiêu giỡn giỡn giỡn bà mới bắt đầu vui lại ừ, lúc đó bà bà ngu rồi dạ lúc, lúc đó, đó con mới được lên giường ngủ dạ yeah ok rồi giờ tới phương đó Thật sự thì chồng con không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú năng nhăn gì hết Hồi lúc mà mới quen á, thì ví dụ như nhờ gì á là anh cũng đứng dậy một phút 30 giây là đứng dậy đi làm liền hết trơn Cưới xong rồi á, mỗi lần mà nhờ anh cái gì á là anh ngồi anh lướt facebook anh lướt tiktok anh bị nghiện facebook với tiktok là anh ngồi anh lướt lướt xong rồi anh mới ngồi dậy anh đi làm liền mà tính của con thì cũng nhờ vậy phải đứng dậy làm việc không là con khó chịu bực bội lắm chỉ có tật xấu vậy thôi với lại tật xấu không phải là lề mề làm thì cũng rất là nhanh nhưng mà mình nhờ là không có đứng dậy đi liền ngộ vậy đó phải chút xíu nữa mới chịu đứng dậy đi làm liền hầm, hầm thấu, thấu hiểu là lệnh hơi bị chậm thật dữ gì đâu mà nghe có nhiều lắm câu không vậy ừ. tội thẩm thấu hiệu lệnh rồi với lại một cái nữa là ghen tính của con thì dạng như là cởi mở hòa đồng con hay chơi với mấy đứa em trai trong giới lgbt á mình thân thiết này nọ cái kiểu thì ăn đi chơi ăn uống hoặc là chị chị em em hay nhắn tin này nọ với nhau thì ổng ghen vậy ổng cũng ghen nữa mà mỗi lần mà ổng ghen là ổng sẽ đăng story ổng móc méo này nọ cái kiểu móc phốt con dạ, dạ, dạ không đọc vô là con hiểu đúng không dạ đúng không là đọc vô là hiểu là nói về con lúc mà cưới nhau rồi thời điểm dịch là cũng ở dính nhau 24 trên 24 thì thời điểm đó là hết ghen chồng con được cái là rất là đảm đang ở nhà mấy giặt giặt đồ việc nhà tất cả việc nhà là chồng con làm ừ. hết thì con chỉ um, chỉ có hâm mong là uh, thẩm, thấu, thấu nhanh hơn một chút xíu ừ, cái từ đó tôi không hiểu gì thẩm thấu mệnh lệnh ừ. nhanh một chút xíu ừ. với ờ. lại uh, đừng có ghen tuông bậy bạ nữa rồi được không làm được không hoàng dạ mấy cái đó thì uh, dạ được rồi còn cái mà hoàng mong con thay đổi con thay đổi được không dạ để con xem sao <laughs> rồi hôm nay thì nhân dịp đến với chương trình vợ chồng son dạ mình hoàng đi dạ. đàn ông mà đúng không thì không biết là hoàng có muốn nói một điều, gì, gì đó bất ngờ với vợ hoặc là làm đó. hoặc thể hiện một cái gì đó với vợ mình hay không à. trời ơi cúc trắng dạ. à, thực sự thì à, hôm nay là anh xin gửi tặng vợ một bó hoa đây là hoa mà vợ nói là thích nhất anh nhớ một lần chúng ta đi Đà Lạt với nhau và đi ngang qua một con đường ven đường thì mọc rất là nhiều hoa à, loại hoa này và nó như là một loài cỏ dại và em có tâm sự với anh là loài hoa này khi nó mọc ven đường người ta đi ngang qua không chú ý đến thì nó như là một loài cỏ dại uhm, rất là bình thường à, nhưng khi nó đặt đúng vị trí như bó hoa này thì nó trở nên lộng lẫy và rất là mộc mạc và đẹp đẽ anh cảm nhận được cái uh, sự tổn thương trong em nên hôm nay um, tại đây <coughs> anh muốn nói cho thế giới biết rằng anh rất thương em và con và sẽ chúng ta sẽ mãi cùng nhau đi đến hết con đường này nha